Ừ, à, xin chào bạn đến với chương à, trình à, vlog của Duy Nguyễn Mặc dù dạo này nó hơi xuống chút xíu Râu thì đã dài ra, tóc thì nó sờm xoan Nghèo quá trời Cái bộ uh, ghế sofa phòng giám đốc bán hết còn có bàn dưới ghế nhỏ thôi đó Khổ gì đó mà Nhưng mà thôi cũng tiếp tục cái chương trình là gì bếp ăn gamer Ủa không phải, cái này là ẩm thực gamer chứ không phải bếp ăn gamer Nhưng mà giờ nó hơi xuống rồi các bạn thông cảm nha các bạn Ngày xưa thời quy hoàng thì tôm hùm với cái Alaska này nọ Giờ nó hơi điêu tàn chút đỉnh đó thì à, xin trân trọng giới thiệu bạn món à, à này là món à, bánh tiêu đây bánh tiêu rồi cái món kế bên đó là cái món bánh bò món kế bên là món bánh wow. bò nha các bạn rồi vài bữa nó thảm nó xuống hủ tiếu chay nữa cho coi này nha rồi cái này là món này là món xôi sau à, này xôi gấp rồi các bạn sẽ hỏi ở đâu ra ở đâu ra thì à, à, Duy Nguyễn đã rất là tự hào khoe với các bạn có một gia đình hạnh phúc đúng không các bạn một gia đình nó đoàn kết mấy bà gì của Duy dưới quê lên thường lắm đó mà mỗi lần lên nó là mua cho duy cái này đại loại là vậy thôi mua giờ ăn thôi chứ sao giờ thì à, thật sự thì à, trên góc nhìn của một zimmer thì không ai ăn mấy này hết á cái này ăn được nè cái này ăn được nha còn cái này là ăn ăn là hơi ghê ghê rồi đó <laughs> mà cái này ăn là, là siêu độc luôn đó nhưng mà bây giờ cái tình cảm nào qua tình cảm gia đình đúng không các bạn mấy gì của duy năm nay sáu mấy hết rồi nói gì vậy thôi chứ sáu mấy duy ba sáu mà đó nên tình cảm mua này nọ giống như bạn đi ăn tiệc vậy đó mày không uống là mày không nể tao đúng không còn giờ mua lên mà không ăn là mệt rồi nha hồi nhỏ tao nuôi mày mà hồi nhỏ mày ăn ngon mà sao giờ mày tập về tướng mày về mày không ăn nữa là kỳ thì, thì bây giờ các bạn có dám cá gì thách thức ăn chơi hai bánh tiêu không bánh tiêu này á chiên ghê lắm á ba bánh tiêu này là không phải gì dạng dừa đâu bánh tiêu này cực độc luôn á siêu độc trong trong trong ngành ẩm ẩm thực streamer nha đó siêu độc luôn nói chung á quan điểm gì chơi chơi thôi gì đẹp sẵn thì đâu sợ thử bạn luôn gì đẹp sẵn là chứ không sợ đúng không cơ nó cũng có nè không da dẻ đẹp ngon lành ăn hai này không có xấu đồ sợ thôi cầm chút xíu mà sao mà mở nó ghê vậy trời thôi, <laughs> thôi không làm mất thời gian chương trình bụp luôn cá luôn calo đừng hỏi trên ngàn calo đừng hỏi nha chất độc thôi khỏi hỏi luôn dầu à, dầu béo phát được không à cáp được không không protein chắc coi như không có bỏ luôn thôi chơi luôn đói bụng quá rồi nãy giờ nãy giờ ngồi chờ hai kia nó quay phim đó bụng quá mấy bạn nè dễ ẹt rồi thấy không cọng này nhét vô rồi các bạn hãy giấu đi à, nước miếng nha chuẩn bị dứt ừ, cái nữa khổ quá kinh tế nó xuống quá à. nè bà này chơi bánh tiêu mà bà chơi không đều bột đó bạn hồi nhỏ gì biết chuyện này mà nha dạng dạng ra đặt bụp bụp bụp bụp được chơi bột nổi vô bỏ vô chảo xù xù hút lên để xéo cái lật xéo cái rồi ra để trên cái cái giá rồi lọc dầu xong rồi dầu đó chiên một ngàn lần có lời có lời có lời lắm bạn trời ơi trời làm ăn mà không này bỏ vô nó đổi quá trời rồi đó em dậm vô mè nó rớt kệ nó cái này không dậm được tại vì sôi nó nén rồi nha các bạn sôi nén lại gọi này ăn đỡ bụng quá ừ, ăn sôi nó hơi bị khô khô ăn à, bánh bò nó ngon hơn bạn gì yeah. nó nghẹo tiền nước uống rồi xong rồi đó các bạn Duy Nguyễn đố các bạn dám ăn như Duy á yes. Duy Nguyễn đố quá dám không Dám chơi hai bánh tiêu với bánh bò với xôi không Dám đi làm clip đi Duy mới nãy Nhưng mà đây mới là một phần hai của câu chuyện thôi Câu chuyện bây giờ tôi đố các bạn dám làm giống tôi nè Đó Ăn vậy thôi Giờ chơi tới cái này bổ sung đồ tiên ba ơi wow. Giây phút này quan trọng nhất tôi giấu ăn sao sẵn này nè thấy không Nè nước để sẵn hết rồi Bổ sung protein mới quan trọng nhen nãy giờ cái bữa ăn của Di bằng thấy cáp không không đó bây giờ tới lúc mà đập thùng nè 50 gram protein chất lượng cao wow. không phải là làm ăn gì đâu bạn bán ế quá uống luôn à, <laughs> ế quá cái này nó mắc quá tiền hạ không có tiền mua ông ơi chết bà rồi trơn quá nãy ăn bánh tiêu nó dính dầu mấy bạn ừ ra rồi ra rồi tôi thề luôn á mấy cái hũ bự bự á bán được mà nó rẻ sinh viên đồ hũ này mắc quá một triệu ngoài nha wow <laughs> cộng cộng luôn việt nam chịu không nổi giờ uống luôn hai muỗng hai muỗng cung cấp 50 g protein chất lượng cao mẹ. nói gì nói chứ súp là dây chơi chất lượng cao không à cuộc sống ở ngoài có thể ăn cháo lòng bánh tiêu đồ thoải mái đồ hen dịch quay bắc kinh đồ phao câu mề đồ đó nhưng mà nói chung là súp là phải chơi hai muỗng protein chất lượng cao hai em mỹ đế đó. nó nói thề luôn nha không phải là quảng cáo súp nha các bạn đừng hiểu lầm nói chung là bữa ăn của Duy Nguyễn buổi trưa nó là vậy đó bạn sẽ thấy là Duy Nguyễn sẽ rất là sang chảnh trong bữa tối bữa tối 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu là chuyện bình thường nhưng mà buổi buổi trưa đó mấy chục ngàn à mấy chục ngàn các à bạn khỏe lắm bởi sống mà lo làm không sáng sáng nghèo sáng nghèo trưa nghèo tối tối thì ăn sang sang chút xíu thôi để kích thích tiêu dùng của thành phố Hồ Chí Minh đó mà tôi sứ mệnh, sứ mệnh lớn mà Mình kích thích tiêu dùng chi tiêu tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh qua từng năm tháng thông báo cho bạn một số liệu mới là một ngày thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách 2.000 tỷ 2.000 tỷ đó bạn 2.000 tỷ đó cách đây mấy năm có 1.000 tỷ thôi à bây giờ tự nhiên đập, đập lên double luôn 2.000 tỷ vô 50g protein chất lượng cao cộng với đám cáp này chắc được rồi đó Wow Rồi vậy thôi Video tới đây là hết rồi đó các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình video ẩm thực của Di Nguyễn nha đó, Các bạn dám chơi kèo như Di không? Đó, gì của Di mua gì đó Sắp tới sẽ có những món khác nữa Mời các bạn đến đón xem ẩm thực quê nhà của Duy nha Bye bye Bye bye Hay thì share và like đi ba Cười gì? Đăng ký chưa?